mặt là gian lắm à ai cũng nói vậy hết trơn ai, ai, ai cũng nói mặt em là gian dâm nói mặt em là gian dâm yeah. trời. trời đất ơi cái gì vậy bên đây người ta muốn đi về rồi nè sao mà vừa nhây Ai mà vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha tự nhận mình là vừa gian vừa nhây vừa khùng rồi vừa dâm là sao trời giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha mời em trai dạ dạ lời nói đầu tiên cho em ờ, xin chào chú quyền linh Rồi, chào cô chào. hồng vân dạ em tên đầy đủ là nguyễn phúc à năm nay em 24 tuổi sinh sống và làm việc uh, tại thành phố hồ chí minh À, em ở quận tư và đang làm việc ở bên quận hai. à. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên uh, ờ, lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư à khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể à, em làm bên à, an ninh ạ à. xin mời nhà gái dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị hồng chị hồng vân và tất cả mọi người và chào anh quyền linh với bạn trai bên đó um, em xin giới thiệu là em tên là Trần phương kim thi em được 26 tuổi um, sinh sống tại việt tại thành phố hồ chí minh luôn ạ à. dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ à. dạ em, em ở phường 7 tân bình luôn ạ à. vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi nhất gái hơn hai nhì trai hơn một cái câu cũng ông bà rất đúng luôn hợp với em luôn hợp với vậy là hợp rồi coi như thuận lợi ban đầu rồi ha dạ và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của hút là gì dạ ưu điểm của em thì em ờ, là người tự lập có tính tiết kiệm chân thành à, nhiệt tình trong công việc Rồi. vui vẻ và hòa đồng dạ khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều tiêu biểu là em có hút thuốc ạ à. dạ, không dạ không cũng ít ạ à. em không có biết uống rượu em chỉ có uống bia thôi nhưng mà kiểu là uống chút chút kiểu kiểu xả dao là chính à. kiểu em sống hơi nội tâm một chút rồi ờ, kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ở ngoài em là một người khác mà về nhà em mới được là chính em dạ kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó không điên điên khùng khùng nhay nhay. dạ nhưng mà ở nhà thôi ở nhà thôi ở dạ. ngoài không có vậy dạ đúng rồi ở ngoài vậy cũng vui đó thôi mời nhà gái mình dạ, dạ ưu điểm của em là thích ca hát và lại nấu ăn ạ à. cũng cũng thích cái vẻ đẹp nữa nhưng mà đẹp đúng dạ, không dạ vâng ừ. dạ khuyết điểm của em là nóng tính nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao dạ khùng khùng điên là em ngay đó ngay dạ, đó ừ. ngay là em sẽ làm mặt lặng à còn ngay nữa là em sẽ giận luôn mà anh không ừ. thích nhây nhiều đó nhà trai ơi người ta không thích nhây kìa trời ơi cuộc sống giờ nó áp lực quá nhây nhây cho nó vui em thường thường thì em ờ, trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy vậy đó hả tức là nhạc lên làm gì dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào à, để đếm nữa kéo gàm đi Xuống em kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi ok kế bên à. vậy là được rồi đó nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi em thì chính thức là có hai mối tình à một mối thì uh, vài tháng và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm cũng như nhau à là cũng là vài tháng luôn á à. mà cái cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả dạ xác định là quen khách sạn trong khách sạn hay quen nhà hàng dạ trong uh, khách sạn nè dạ trong uh, khách sạn nè chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh chứ không với lại khách sạn đó phòng nó nó nó xịn nó mắc lắm với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm ai biết mặt mày gian lắm à ai cũng nói vậy hết trơn ai, ai ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi trời đất ơi cái gì vậy trời bên đây người ta muốn đi về rồi nè sao mà vừa nhây Ai mà vừa nói nha chứ không phải tôi nói nha dạ. chào em dạ chào cô tự dưng tự nhận mình là vừa gian vừa nhây vừa khùng rồi vừa dâm là sao trời dạ tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á nói là nói chứ uh, ờ, phút mà ổng đi buồn lắm tại vì có nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy à, à. đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, không có vậy đâu ừ quan trọng nó không vậy đâu được rồi rồi à, lý do chia tay cái người con gái mà em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm ừ. nhưng mà khi tới một khỏe đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp chênh lệch quá đúng không quá được rồi đó bây giờ để hỏi bên đây nè không. bên đây mình ờ, tình yêu sao nè dạ chào chị linh trời ơi mặt xinh dữ trời thì đó có mối tình nha. nào chưa cao nha cao cao dạ em trải có một mối tình được 4 năm rồi ạ lý do sao chia tay anh ấy hung hãn quá với lại là hung, hung hãn hả? hả trời trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời ghen đúng không dạ có ghen ạ ê bỏ anh ghen đi dạ. anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen dạ vậy thì cũng có bd nữa chú đôi bd khi... hả nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp mấy anh đồng nghiệp rồi giỡn giỡn vuốt vuốt rồi trời ơi sau này nó nhiều tật quá vậy trời trời ơi trời chú nghe chú giật mình luôn nữa bởi vậy con con con cũng gán con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị con chứng minh tội nghiệp người ta không ơi có thiệt không không con không có chỉ là giỡn thôi giỡn, giỡn thôi nha dạ giỡn vui giỡn thôi nha quỷ bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào dạ một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc có công ăn việc làm ổn định á không không có lăng nhăng này nọ nó lại bủa phôi không giữ em không thích ừ. dạ. bên đây à, cũng nói chung công việc ổn định dạ. ha chững chạc thì coi lại ừ đúng năm mươi năm mươi ạ à. ờ năm mươi năm mươi à. à, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào dạ em thì em đơn giản thôi là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ một m năm mươi trở lên thôi cái hai nữa là dễ nhìn ưa nhìn quá ưa nhìn luôn vừa người dạ. hiền lành chất phát biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đây nhìn thấy là hiền rồi đó dạ. có mẫu hình lý tưởng nào không dạ giống mẹ em là được rồi bây giờ em gái đi với ai Dạ em đi với bố mẹ em ạ. À. Dạ xin chào à, hai MC. Tôi chào là chú à, chào con. Tôi là ba của cháu Thi. À, con về tương lai thì à, theo chú nhìn thấy thì cũng được bên đàn trai nhỏ đàn gái 2 tuổi có sao không chú thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau giữa gái hai trai mà cái đó là cũng là các cụ cũng, đã nói gái hai trai mà tốt rồi không có gì hết ai lớn tuổi hơn à chú với cô thì cô lớn tuổi hơn lớn hơn mấy chú ừ, lớn hơn 2 tuổi à, rồi trời, vậy là hay quá rồi à, đó. Đi được rồi chú ha ờ à. cảm ơn nhà gái còn nhà trai ờ, đi dạ. với ai em đi với mẹ em rồi. với lại một người anh của em chào chú Quyền Linh với uh, cô Hồng Dân dạ. tôi là mẹ của uh, Phúc thành Gia hả nhìn uh, bé gái bên đây cũng dễ thương thành Gia hả thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau bên gái uh, quá quá dễ thương thì uh, có như đó thôi <laughs> cảm ơn nhà trai nhà gái bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha đúng rồi ráng nha ráng nha bắt đầu đi À, tới buổi chương trình này à, mình có món quà tặng bạn nè à. mong bạn sẽ thích tặng bạn đi nước hoa mình buôn bán nên mình tặng bạn rồi cảm ơn bạn nè à. bây giờ là biểu diễn cái uh, lấy tình cảm cái nào để con lầy cỡ nào <laughs> nhạc Thôi, lên con lầy nào nha dạ thì uh, qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem mong mọi người đừng chê à em thấy rồi ông giạc hết à. vậy nó phải là nhây vậy nó cũng phải là lầy này là nhảy đẹp hơn ờ, vậy còn mà khi nào có... tưởng đâu là âm nhạc đó đi ờ. <laughs> lady first đi em nói trước đi à bạn thấy mình như thế nào có giống như à, trong bạn rất là xinh à. rất là dễ thương à, có một cái à, giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó à. À. mình nhìn là mình đã một ít kết kết một tí kết kết tí bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tiền ờ, không thời gian của mình cũng rảnh lắm mà anh, mình chỉ anh anh dạ. anh đi à, à, anh chỉ cần là đi đâu cũng được anh chỉ cần có lý do thôi vậy bạn à. có hay nhậu không hay là không cũng ít lắm thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng mà bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi mình thì mình thích cà phê là chính mình hay đi cà phê mình lắm rồi coi phim cũng mình cho nên là do mình nhiều quá nên đâm ra là về nhà cũng hay biểu lộ là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói thấy bạn thích thích đọc sách đó mà thấy mình đúng rồi mình cũng anh, thích anh anh thích đọc sách à, anh, anh anh cũng thích đọc sách em nhìn mà anh là em có thấy anh giang hay là cái gì đó không không thấy anh rất là thân thiện rất là vui tính nhìn gương mặt anh giống cậu em á có có có có muốn nhìn da giống cậu em vậy là mà con già lắm hả chú hả? mà con già lắm không hả? phải Con đó nét chú. trẻ có duyên nhìn coi có thấy gian không <laughs> có ấy không có gì đó <laughs> ẻo và công. có không không em thì em có hay nóng tính đúng không anh nói em hay nóng đúng tính rồi. yên tâm đi về nhây nhây chút em hết nóng rồi. À. <laughs> còn anh thì anh cũng hơi nóng nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô anh về anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh, anh nói nói này nọ rồi anh ra ngoài rồi đôi khi à, ra anh hút hút một điếu thuốc lại anh bình tĩnh lại nhanh lắm có nhưng mà đi với em đừng có hút em thích ừ. Dạ yeah, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa Mẹ của em á, ừ. là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi ừ. Rất là trùng hợp luôn Ồ, oh, dạ. yeah. vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình Yeah, <laughs> vui quá bây giờ để tay cưng. bấm đi sau 3 tiếng đếm mình sẽ đưa ra quyết định bắt đầu hai ba hết thời gian em có bấm không em có bấm mà có bấm hả Trời ơi cái nút này nó dễ sợ quá Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bóng Hãy nắm tay nhau nào Dạ con xin phép uh, cô chú cho con được nắm tay bạn nè Đó Rồi con xin phép uh, gia đình cho con uh, hung uh, nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi Dạ vậy con xin phép cô chú cho con được hung bạn nè à. Anh, anh hung em tí